đồng cách hai đoạn đường dài tuy xa mà gần tuy gần mà xa từ đây xa mấy nữa khi em đã có chồng dù tình con đâm đâm đã có chồng trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây em sang sông hiu hắt mảnh trăng rơi sông còn đây mà người thương nào thấy chiều nay xót xa trong lòng Em lấy chồng cách một dòng sông Đò ngang không có tình ngàn đôi qua đường phố Tôi lại gặp anh Giờ đây nơi quán nhỏ Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường Lối gầy về nhà anh hoa phường thăm Màu xanh áo người thương Nắng chiều đẹp quê hương Hay nhạc buồn đêm xưa gặp anh trời đêm nay sáng quá anh chẳng như hết cười sau ngàn lá tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ anh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay anh sống đời trai xưa núi đồi tôi viết bài cả xây đời mới bờ trẻ quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng Anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ chết mai đẹp của bình minh đang hé chờ nỗi buồn bồi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay anh người chạy nơi chiến tuyến sống trên vai bước về qua đường phố tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường Lối gầy về nhà anh hoa phường thăm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá anh chẳng như hé cười sau ngàn lá tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ, ánh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay anh sống đời trai xưa núi đồi tôi viết bài cả xây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ chim mãi nắng đẹp của bình minh đang hé chưa nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay tiễn anh đi rồi em về gác lạnh điều hiu ngoài trời trắng tỏ trong bóng đêm em nhớ anh nhiều thêm hoàng hôn khi nhìn mây tím anh ngờ mái tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây chúng. bóng đêm em nhớ anh nhiều thế hoàng hôn khi nhìn mây tím anh ngờ mái tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây dẫu cho núi lửa non mòn chúng mình còn thương ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi những ngày xưa thân ai anh gửi lại cho ai gió mùa xuân em đưa dùng hàng câu lứa thưa anh cùng tôi bước nhỏ ao quần nhăn giấc ngủ đi tìm chim sao nữ ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho ai trăng mùa thu lên cao khom dừa xanh lão sao anh cùng tôi chốn ngủ ra ngoài hiên lá đổ trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn răng ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn cù những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho em đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi họa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê nhà vợ cũ thôi nở đành quên sao Xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh Anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ Như lời anh nhắc như ôi căm hờn răng ngập lối Những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn thù Nhưng ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em và hôn không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết tên người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếc thầy hỏi con dài lễ thế có hôm chợt nghe gió lành đâu tìm về làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình người giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi đêm nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết đến người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh quá tim đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếc thầy hỏi con thôi phố đã vắng thưa rồi biết rằng chẳng duyên thưa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi người giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thời gian như ngọn gió bao hôm không buồn không nhớ lúc trước